Chào mừng bạn đến với khóa học chăm sóc da cơ bản với Marcos. Hôm nay, Marcos sẽ giới thiệu với các bạn bài học đầu tiên, hiểu về da, phân loại da, tìm hiểu những kiến thức cơ bản nhất về da và xác định chính xác mình thuộc loại da gì. Bạn không thể nào chăm sóc tốt cho làn da của mình nếu không hiểu tính chất và cấu tạo của nó. Định nghĩa về da Da bao bọc toàn bộ cơ thể là ranh giới ngăn cách cơ quan bên trong cơ thể với môi trường bên ngoài. Da có chức năng bảo vệ cơ thể chống lại các tác động của môi trường bên ngoài như là tia cực tím, chất ô nhiễm hay là các vi khuẩn, vân vân. Da là cơ quan lớn nhất trên cơ thể con người. Da chiếm 16% trọng lượng cơ thể và diện tích da của một người lớn lên đến 1,6 m2. Cấu tạo của da, da gồm 3 lớp: lớp biểu bì, trung bì và hạ bì. Lớp biểu bì dày khoảng 0,2 mm có độ dày khác nhau vào từng vùng dài nhất ở lòng bàn chân và mỏng nhất ở vùng quanh mắt. Lớp biểu bì tính từ ngoài vào được chia thành 4 lớp, lớp sừng, lớp hạt, lớp gai và lớp đáy. Riêng lòng bàn tay và lòng bàn chân thì giữa lớp sừng với lớp hạt còn có thêm một lớp trong suốt. Cụ thể là lớp đáy là lớp dưới cùng của biểu bì, tiếp giáp trực tiếp với lớp bì và có hình gợn sóng được các mạch máu ở lớp bì cung cấp chất dinh dưỡng nên quá trình sinh sản ra tế bào mới ở lớp đáy diễn ra liên tục khắp nơi. Trên lớp đáy có tế bào tạo sắc tố có nhiệm vụ sản sinh ra melanin. Tế bào chứa melanin quyết định màu da theo chủng tộc và nơi sinh sống. Cụ thể về melanin và sắc tố da, khi ra nắng, cơ thể có phản ứng tự vệ. Tuyến mồ hôi tiết ra axit urocanic, tế bào hạt sinh ra sắc tố melanin, tế bào sừng dày ra để cản tia từ ngoại, Phản ứng tự vệ này gây ra bất lợi về mặt thẩm mỹ trên da. Tế bào sừng dày ra, bít chặt các tuyến bã nhờn và sinh ra mụn. Sắc tố melanin làm da sậm lại, dẫn đến da sần sùi, đen sạm và dễ nổi mụn hơn. Vì vậy, việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nhiều dễ làm da xấu đi, kịt nám và nhanh lão hóa, nên cần che chắn kỹ khi đi ra nắng và không quên dùng kem chống nắng để hạn chế tác nhân gây hại của tia UV đến làn da. Lớp gai là lớp dày nhất trong biểu bì, tạo bởi 5 đến 10 tế bào nhọn giống gai xếp chồng lên nhau, có tác dụng tạo hàng rào vững chắc, bảo vệ và nuôi dưỡng da. Lớp hạt có từ 2 đến 3 lớp. Lớp hạt được hình thành do lớp gai được phân hóa và đẩy dần lên trên, hình dạng trở nên bằng phẳng và trở thành tế bào hạt. Lớp sừng Lớp sừng có từ 10 đến 20 lớp, là lớp trên cùng của biểu bì gồm những tế bào mất nhân và trở thành tế bào chết, tự động chóc ra khỏi bề mặt da. Phân loại làn da theo phương pháp thông thường và phổ biến nhất, các loại da được quyết định bởi gen di truyền và dựa trên tỷ lệ dầu hoạt động trên da mà chia thành 4 loại cơ bản. một là da thường, 2 da khô, 3 da dầu và da hỗn hợp. Khác với loại da, tình trạng da được quyết định do các nhân tố bên ngoài và bên trong. Chúng ta đi sâu vào từng loại da. Thứ nhất, da thường Thuật ngữ da thường được sử dụng phổ biến để miêu tả về những làn da khỏe mạnh và lý tưởng nhất. Đây là làn da có sự cân bằng giữa nước và dầu tốt nhất. Biểu hiện của da thường, da có lỗ chân lông nhỏ, bề mặt da mịn màng, kết cấu da mềm mịn, sắc diện da đồng đều và hầu như không có khuyết điểm. Giải pháp cho da thường cần cấp ẩm đầy đủ, chăm sóc da thường xuyên và luôn phải chống nắng cho da hiệu quả nhất. 2. Da khô Biểu hiện của da khô là bạn sẽ thấy bề mặt da hơi căng, luôn cảm thấy thiếu nước và giống như làn da sẵn sàng bong tróc ở một vài vùng trên da. Những lúc bạn bôi kem dưỡng, da bạn hút ẩm một cách nhanh chóng, tựa như đổ nước vào miếng hút ẩm vậy. Da khô thường hay nhạy cảm và cũng rất dễ lão hóa. Giải pháp cho da khô là ngoài việc làm sạch cho da mỗi ngày thì bạn cần bổ sung kem dưỡng ẩm cho làn da. Đây là biện pháp ưu tiên hàng đầu với da khô để nuôi dưỡng một làn da khỏe mạnh. 3. Da dầu Biểu hiện Sau một khoảng thời gian, bạn sẽ cảm thấy da mình bóng lên, sờ vào nhờn dính, không chỉ riêng ở vùng chữ T mà hai bên má hay trên trán cũng bóng dầu. Điều này cũng có nghĩa là kể cả khi bạn ở tuổi thành niên thì vẫn luôn có nguy cơ bị mụn. Lỗ chân lông có nguy cơ to ra do tuyến bã nhờn hoạt động mạnh mẽ và da xỉn màu do sự oxy hóa của tuyến bã nhờn. Giải pháp do da dầu là Nhìn chung, làn da dầu mang khá nhiều khuyết điểm và nguy cơ bị mụn cao hơn những loại da khác, nhưng bạn cũng không cần phải quá lo lắng. Vấn đề của da dầu chủ yếu là làm sạch và cấp đủ nước để giảm dầu cho da. Hãy ghi nhớ rằng dầu nhờn kết hợp với bụi bẩn, tế bào chết và vi khuẩn chính là quả bom nổ chậm cho mụn. Chính vì vậy, làm sạch da được ưu tiên hàng đầu với các sản phẩm có thành phần AHA và BHA, giúp làm tan dầu, loại bỏ các tế bào sừng kết dính trên da, giúp thông thoáng lỗ chân lông, ngăn ngừa các vấn đề dễ phát sinh đối với da dầu. 4. Da hỗn hợp Da hỗn hợp là làn da khó để phân biệt nhất. Đúng như từ hỗn hợp đặc trưng của loại da này là ngay trên cùng một khuôn mặt lại có nhiều vùng khô và vùng dầu khác nhau. Khi vùng chữ T bạn có rất nhiều dầu, thì vùng má và trán lại rất khô và căng, thì đích thị da bạn là da hỗn hợp rồi đấy. Da hỗn hợp thường chia làm hai loại, hỗn hợp thiên dầu và hỗn hợp thiên khô. Đối với da hỗn hợp thiên dầu Phần lớn da mặt bạn đều nhiều dầu, tập trung ở vùng trán, mũi, cằm và hai bên gò má. Phần da còn lại trạng thái bình thường hoặc là khô. Đối với da hỗn hợp thiên khô, trái ngược với hỗn hợp thiên dầu, da hỗn hợp thiên khô chỉ có một phần nhỏ trên gương mặt có dầu. Thường vẫn là vùng chữ T, nhưng phạm vi nhỏ hơn, phần lớn còn lại là khô, nhất là hai bên vùng má và xương quai hàm. Giải pháp cho da Da hỗn hợp là làn da đỏng đảnh và khó chịu nhất bạn vừa phải dưỡng sao cho da đủ ẩm mướt mát nhưng cũng không được tiết nhiều dầu ở những vùng khác nhau. Đa số các sản phẩm dưỡng cho da hỗn hợp sẽ chứa các thành phần cấp ẩm như glycerin, hyaluronic acid cho da ngậm nước mà lại không gây bí và giảm nhờn da. Xác định tình trạng da Vậy, loại da khác gì so với tình trạng da? Tình trạng da là hệ quả từ loại da cộng với các tác nhân bên trong lẫn bên ngoài. Các tác nhân có thể ảnh hưởng đến cách làn da phản ứng và thường liên quan đến các yếu tố như là môi trường sống, chế độ ăn kiêng, thuốc uống, hormone, căng thẳng, tác hại từ ánh nắng hay là tuổi tác. Các tình trạng da có thể diễn ra lâu dài hoặc trong một thời điểm nhất định và cũng có thể trong tại một thời điểm có nhiều tình trạng da diễn ra và các tình trạng da này có thể luôn thay đổi. Các tình trạng da phổ biến chúng ta thường thấy đấy là 1. Tình trạng da khô thiếu nước Làn da có bề mặt bong tróc, căng chặt, những đường răn thiếu nước nhỏ, đồng thời xuất hiện dầu và mụn trứng cá. Da mất nước có thể là do thiếu độ ẩm, do tuổi tác, sử dụng sản phẩm không chính xác, chế độ ăn uống, môi trường và các loại thuốc. Giải pháp cho loại da này là tăng cường sử dụng các sản phẩm có công dụng giúp chỉnh sửa lớp hàng rào bị yếu với sản phẩm thêm nước và ngăn ngừa tình trạng mất nước. Đối với tình trạng da dầu thiếu nước, Biểu hiện có thể xuất hiện là bong tróc căng chặt, đồng thời các tuyến dầu hoạt động quá mức tiết ra nhiều hơn từ các lớp sâu hơn của da. Kết quả là dầu dư thừa bị kẹt bên dưới bề mặt da khô, bong tróc và cuối cùng hình thành da mụn. Nguyên nhân có thể do bạn sử dụng xà phòng và các sản phẩm làm sạch mạnh để có được tính năng làm sạch hoàn toàn nhưng bạn không nhận ra rằng bạn đang thực sự gây mất nước trên da. Khi da bị lấy đi chất dầu tự nhiên, làn da sẽ nghĩ rằng cần phải thay thế đi lớp dầu đã mất và cuối cùng là dẫn đến việc sản xuất dầu nhiều hơn so với trước đây. Đối với tình trạng da dầu thiếu nước thì giải pháp hiệu quả nhất là tái cân bằng làn da với thành phần hấp thụ dầu đồng thời cung cấp lượng nước thiết yếu. Tình trạng da nhạy cảm, biểu hiện làn da nhạy cảm chính là sự dễ bị kích ứng và phản ứng nhiều hơn so với loại da thường. Vì vậy, da thường có triệu chứng mỏng, dễ ửng đỏ, bị ngứa, phát ban, các mạch máu thấy rõ ở trên da. Da nhạy cảm thường có xu hướng sinh mụn, dễ ửng đỏ, nóng rát, châm chích hay dị ứng tiếp xúc. Nguyên nhân có thể do da thiếu ẩm, căng chặt quá mức hoặc do các tổn thương từ hóa chất gây hại. Tuy nhiên, tình trạng nhạy cảm trong một số tình huống cũng có thể do gen di truyền. Giải pháp cho tình trạng da nhạy cảm là sử dụng các sản phẩm có chứa các hoạt chất giảm tình trạng nhạy cảm của da và đồng thời làm khỏe lớp hàng rào bảo vệ da. Tình trạng da mụn Biểu hiện của da mụn khá rõ rệt là bóng dầu trên toàn bộ bề mặt của da do tuyến dầu hoạt động cao. Chính vì yếu tố đó nên cấu trúc da thô và dày hơn, xuất hiện tắc nghẽn và mụn viêm sưng. Nguyên nhân chính của tình trạng mụn này là có thể hệ quả từ loại da dầu hoặc hỗn hợp nhưng chưa có cách chăm sóc đúng hoặc cũng có thể do sự thay đổi nội tiết tố trong cơ thể trong giai đoạn dậy thì hoặc là thai kỳ. Tuy nhiên, chế độ sinh hoạt, chế độ ăn uống cũng là một trong số các tác nhân gây tình trạng mụn trên da. Giải pháp chăm sóc cho tình trạng da mụn là cần có sự lưu ý đặc biệt về các bước làm sạch, sử dụng các sản phẩm có các thành phần diệt khuẩn kháng khuẩn để tăng cường làm lành nhanh các nốt mụn để tránh để lại sẹo và thâm sau mụn. Hiểu về da một cách đúng đắn, xác định và đánh giá được loại da và các tình trạng trên da có thể giúp chúng ta xác định và tìm ra được giải pháp chăm sóc phù hợp để hướng đến làn da khỏe mạnh nhất. Hy vọng rằng sau bài học này, bạn sẽ có thêm nhiều kiến thức bổ ích hỗ trợ trong việc chăm sóc da mỗi ngày của bạn. Cảm ơn bạn đã chú ý lắng nghe.